nhưng như nó có chế độ dính dính tâm dễ vậy bánh gà ấy thao tác này solo sao là ai vậy có vẻ như ờ, memo xử lý không được độ nhạy các kiểu nó không có mượt mà bằng tự tách à bị giết rồi Ơ. Ờ. ok, nói chung kia uh, game FIFA giờ sao ứng dụng nào cũng FPS không được trăm nữa rồi, chán quá. Càng cập nhật càng lắp